lấy cây súng súng bắn luôn đi bắn hết mấy cái đó cho nó chỉ cái đi nè đứng xa ra đứng xa xa né né rồi ai ôi anh em mình ờ, đang có mặt tại ờ, ờ, đường Bình Thủy nha đang cho hẻm 506 rồi đó có gì kinh vô đi rồi kính này lên đi gì? nãy cái cái tay nào bốc đâu cái tay à? cái cái tay nào bốc tao bắn tao bắn rồi rồi rồi thôi ginh vô giùm tụi em nha về cho nó an toàn rồi ok đưa lên rồi bây giờ nay mình sẽ qua hẻm 8A ở trên Bình Thủy nha cô chú anh chị trên hẻm 506 ờ, rồi ờ, ít rau củ quả cho bà con giờ lên ờ, hẻm 8A nha ông mà ờ, ừ. xỉn nãy phải không đi lang thang phải không không cổ trang vũ khí gì ông đó không hút cũng chưa rồi chuẩn bị ờ, qua cầu Bình Thủy nha hẻm 8A là bên tay trái hay tay phải ta À, sắp tới vào à, thứ hai này anh em mình à, sẽ hỗ trợ cho bà con sớm lưới tại khu vực Bình Thủy là 250 phần quà nha à, nhận được sự quỹ thác của Mạnh Thường Quân họ cũng ở trong sớm lưới luôn đang bị phong tỏa và họ muốn lan tỏa yêu thương đến bà con ở đây thì nhờ anh em mình đại diện đứng ra để mua đồ và chuyển vô cho bà con ở trong đây thì thật ra ở trong đây nó tới có tổng cộng là 750 hộ tuy nhiên à, sức người à, và cái kinh phí cũng có hạn nên chỉ à, ưu tiên cho những hoàn cảnh à, khó khăn thật sự nên à, sẽ liên kết với bên à, chính quyền địa phương thì chắc có lẽ là bữa đó Phước sẽ gửi ngay cái chốt này nè đó chỗ này để sẵn nè vào thứ hai 250 ở bên 250 phần quà thì à, nó sẽ có tổng cộng là một à, một tấn 250 kg gạo 250 kg đường 250 kg muối kèm theo đó là 250 chai nước tương à, từ thiện chai nha và 250 phần rau củ quả thì ờ, về phần rau củ quả thì anh em mình sẽ ờ, tự bỏ tiền ra mua để hỗ trợ cho bà con bây giờ anh em mình đang tiến hành lên chỗ hẻm 8 8A ở khu vực Bình Thủy ở đây thì mình cũng không biết là nó nằm ở khúc nào nữa hẻm 10 đây đừng có né xa xa mấy người ừ. khu vực Bình Thủy này hiện tại là đang rất là nguy hiểm nói chung là ở đâu cũng là nguy hiểm hết mọi người nên hạn chế ra ngoài nhé hẻm 8A là ở đâu ta chú gì đó ơi ở hẻm 8A hẻm 8A khúc nào hẻm 9 hẻm 8A quay đầu lại quay đầu lại hẻm 8A quay đầu lại đối diện nhà thờ Tinh Lành qua cầu Bình Thủy hẻm 8A bên trái rồi vòng lại vòng lại Phước đang xin ờ, cái danh sách ở bên ờ, chỗ ờ, hẻm sớm lưới bọc qua hẻm 1 những hoàn cảnh thật sự là khó khăn luôn à, nghèo mình sẽ ưu tiên trước tại vì trong đó thì nhiều quá 750 hộ thật sự không thể nào giúp nổi hết lại kinh phí cũng có hạn nữa mình chỉ gửi hỗ trợ được 250 phần thôi à, gạo là một tấn 200 tính ra là gần uh, trên 2 tấn đồ mình sẽ chuyển cho xóm lưới hẻm 1 hẻm đó liên thông qua nói chung là khu vực đó thì những hoàn cảnh nào mà có như là khó khăn nghèo thật sự mình sẽ kết hợp với bên ờ, ban ngành khu vực của địa phương để ờ, trao cho bà con ở khu vực đó này là tới Nguyễn Truyền Thanh này nhà thờ Tinh Lành Bình ỉ lùi lại ngay chỗ nhà thờ tinh Lành vậy là đối diện nhà thờ tinh Lành bây giờ là nằm bên tay tay phải nè hẻm 8A ở đây thì ờ, có ờ, chị ờ, tổ trưởng chị tổ trưởng hẻm 8A chị xin cho bà con khu vực ở đây thì khu vực này cũng đang bị phong tỏa sắp tới đó tối hù không thấy được ngang nhà thờ ngang nhà thờ thuốc rồi hả thuốc xa chưa rồi đây nè trời tối hù vậy để anh đóng cửa là anh đi xuống à hẻm tối ở đây hả có đem bóng đèn theo không bóng đèn xe kia rồi con rồi ôi tối hù luôn xuống lại xíu nữa đi khanh cho đèn chiếu ngay hẻm khanh rồi rồi ok mấy cô chú à, vô trong đi vô trong đi giật cái máy cái uh, bắn vô cái đi xuống cái máy giật bắn vô cái đi mấy cô vô mấy cô chú vô trong đi rồi xong rồi tụi con để thảy ờ, để ngoài rồi tự mình ra lấy nha để con uh... dạ để tụi con nhét đó tụi con uh, bắn cái mở máy giật máy bắn cái nè cầm cái súng cho mình để mình phun à, à, khử cái khử ngay chỗ mà mấy à, cái người nó đứng để đảm bảo an toàn cho mọi người xong rồi mình mới xuống đồ được giật cái máy dùm ờ, giật cái máy dùm Di kìa à, xịt cho nó một cái đi có đeo kiến phải không rồi ok rồi đó 160 tầm vô anh em mình ghé cho rồi nha bạn hẻm đó là không bị phong tỏa nha hẻm ngay cây cầu đang bị hư đó hồi nãy là nguyên sớm kéo ra luôn đó không có ghé lại nữa nha các bạn dụ mình hồi nãy mình chạy lên trển không bị phong tỏa rồi thằng nguyên sớm kéo ra gì vậy thêm miếng mé trong đi để vô mé trong á đưa cái ống vô trong ờ bắn vô trong cho mấy kêu chú chú vô trong đi rồi ok đó vậy được rồi giờ để đảm bảo an toàn mình trữ trữ trước cái rồi mình mới ờ, mới xuống sau xuống đồ sau vậy cho chắc ăn cho anh em mặc dù thì anh em 3 ngày à, test một lần rồi à, ai ai đại diện ở đây ạ à? cô tổ trưởng là ai ạ à? cô dung không ạ à? à dạ chú tùng nãy ở đây là mình à, xin rau củ thôi không cô thì tụi con có gì con chó đó nha rồi có gì đứng nó được rồi cô đứng nó được rồi cô nói được rồi sao ạ thì, ờ, thì ờ, có gì ờ, xin cô xin cô cô đại diện cho tổ tám nữa cô xin 15 phần quà như là có gì thì rồi ok vậy con sẽ gửi cho mình ở đây là 20 phần rau nha dạ. à, gạo thì con sẽ gửi uh, cho mình ở đây là 50 kg tự mình chia nha dạ. là 50 75 kg nó sẽ đủ 15 người nhưng mà 50 kg là nó sẽ đủ cho 10 ờ, người thôi nhưng mà mình chia nhau ra con sẽ đưa hai cái bọc uh, 25 kg. Rồi. Rồi con bữa nay con không có mì, con có trứng với nước tương thì con có gì con gửi đó nha. Rồi rồi ok. Việc. Dạ. Rồi cô với chú ờ, ở đó đi nào có anh em chất đồ xong hết trơn rồi cô con nói rồi cô chưa thông báo cô chú hở ra kéo đồ vô. Gin hai cái bao gạo, ờ, gin hai cái bao gạo 25 kg luôn á cái này mình lôi được được được để sát đây đẩy sát sát vô nhiêu vậy cái đó nhiêu rồi mày sách xuống bao nhiêu vậy trên 15 chưa 17 hả? Rồi ba phần này nữa rồi ok vậy đi vậy đi. Rồi. 21 hả? 21 phần với lại à, lấy à, hai bao gạo 25 à, kg á. Rồi hồi nữa cho cô tổng tự chia cho mọi người. Với lại mình còn hình như là mình còn trứng đó, còn thao trứng với nước tương đó, coi bao nhiêu đó gom hết đưa cho cô đi, hồi tổng cô chia. còn được uh, mười mấy phần trứng đó với mười mấy chai nước tương đó ờ đúng rồi nhớ lấy cái thao về nha với lấy bịch sữa để đây đi hồi mình xách cái đó nữa hồi mới còn hỏi để đi hồi nó thử dùng cái thao ờ đúng rồi rồi cứ nhét ờ, đại ờ, dưới đó đi cho cho cô ờ nhét đó à, nhét nhét nhét dưới hồi nữa cô tự ờ, lôi vô ờ à. rồi ok rồi để để hai bao gạo đi hồi lôi vô được à ừ để hồi là lôi vô được cái lỗ đó lôi dư sức có gì gạo chia ra giùm con nha dạ tại đợt này à, mạnh thường quân hôm qua mới cho mà không có chia sẵn bịch 5 kg bịch 25 kg không à sẵn rồi con gửi luôn rồi ok đó dạ dạ dạ dạ không có gì ạ rồi mình lôi vô được rồi đó cô cứ lôi chuyền vô được rồi dạ ai có đeo bao tay ờ, có ai đeo bao tay lại ờ, đẩy vô dình xích vô dùm cầm cái chùm xích vô xích vô đi cho đẩy vô cho rồi xong rồi ra đây đứng rồi nó cho anh cái rồi né né vô lôi cái bao gạo đó cho nó nằm xuống luôn đi anh để ờ, dễ kéo rồi đợi đợi đợi lôi hết mấy đó vô đi rồi xong rồi đẩy bao gạo ở trong trọng là mình ờ, có bao nhiêu hộ cho cô để con có cần thiếu rau củ không con gửi thêm cho 15 hộ dây dư rồi vậy lấy cho cô thêm 10 phần rau củ nữa đi rồi để để đem 10 phần rau củ nữa đi rồi dạ dạ thì có gì cô biết ai đó cô xin ờ, cô gửi giùm con kéo bao gạo xuống mình kéo vô thấy thấy tội quá lấy thêm ờ, năm bao gạo nó chia cho đủ rồi rồi né né ra né né ra ờ lấy năm bao gạo nhỏ nữa mình đâu có đem bao nào 25 kg nữa đâu lấy năm bao gạo nhỏ nữa cho mấy cô chia cho đủ luôn đi 15 hộ rồi là lùi phía sau đi để con đẩy vô đẩy anh em con đẩy vô cho thấy ờ, thật sự rất là đáng thương và tội luôn á cô chú anh chị đẩy bao gạo nó xích vô kìa cho chú lôi được không từ từ từ từ đang đẩy vô sát cho mình dễ lôi rồi ok đó rồi lo vô rồi phan phan và phan đi để cho anh anh nó ginh thêm năm cái bao đó lại cái nữa rồi mình thử cái nữa là anh em mình rút luôn rồi đó rồi né né nha giờ là con gửi đủ luôn á 75 kg gạo á cho 15 hộ luôn á rồi con đem thêm ờ, năm bao nhỏ nữa nè để mình ờ, rồi mấy bao bự mình chia bao nhỏ thì mình khỏi chia à, sắp tới Phước sẽ chuyển bị uh, à, gửi cho bên uh, hẻm một cái chốt đó đó là một tấn 250 kg gạo 250 kg đường 250 kg muối rồi để khử cho mấy ảnh cái rồi lôi vô được con được rồi đó chú xong rồi đó dạ dư luôn rồi đó rồi ok lôi vô con nha gạo là không bao bự nãy là 25 kg á nha hai bao là 50 với lại năm bao nhỏ này là 75 đủ mỗi bao mỗi hộ sẽ là 5 kg vừa đủ rồi mấy kia thì mình chia nhau dùng rau củ là với lại dư thì cho bên ờ, hẻm kế bên rồi con chào luôn nha chú Tùng rồi chúc sức khỏe mọi người dạ dạ dạ rồi rút ở đó còn rau củ không vậy à, kéo qua đại hẻm đây cho lại hẻm nào không hẻm một kìa dạ. sao hẻm một kìa từ đó <laughs> nó mới đi à không được Ờ mới xuống đây còn nhiêu thuốc trong đó mình phun cho ảnh cái đi rồi mình gửi hết xuống ghé bên hẻm năm đi hẻm mới đi đó Ê, anh Phước cho em xin 10 phần hẻm 10 Hẻm 10 là hẻm đó có bị phong tỏ không em ơi Hẻm 10 trên Có nãy có phong tỏ không ta Có gì Hẻm 10 có bị phong tỏ không em Bạn nào đó Nếu mà có phong tỏ thì anh em mình chạy lên luôn nha phan phan phan hả ghé bên hẻm năm đợi một cái rồi ok bạn ký ức buồn ờ, ra hẻm 10 đi nha anh em mình tới liền nha hẻm 10 hẻm 10 hẻm 10 năm đây nè hẻm 10 đâu hẻm 10 ghé hẻm 10 ủa quên mày bắt tài mày chở quên tao tưởng hai xe mình đi có một xe à nãy tưởng đi hai xe 10 hẻm 10 hẻm 10 này của 20 Ủa? có không ờ. có ở trong kìa rồi kéo qua hẻm 10 rồi ra cái chốt hẻm 10 đi bạn rồi rồi hẻm 160 tầm vu không có bị phong tỏa nha bà con ở đó đừng có vụ phước nữa qua tới bển xong rồi ùa ra nguyên đám rồi chạy không kịp luôn nữa cũng hơi tốn hết ờ, một mớ đồ bên bển không cho thì kỳ bị vụ hoài phải hẻm 10 nè không à bạn nào mới sinh đó hẻm 10 hẻm 10 hẻm 10 nhanh bạn ơi bạn nào mới xin trả lời giùm mình mình đang đứng ngay hẻm 10 nha rồi ra tới kìa rồi kinh xuống uh... À, ủa ra mấy người vậy Rồi rồi rồi rồi. Em xin cho ai mà xin tới 10 phần? nhà trọ gì? 49 trên 10 hả? Rồi rồi em lui lại đi để anh gửi cho chú mấy em nó 10 phần đi. Mọi người hai em còn gạo không? Ở đó mình còn bao nhiêu bao gạo vậy? Ờ, lấy rau xuống thôi giờ anh nhìn gạo thì anh nhìn mặt mấy người nha tại rau á à, cái này là cái phần của anh rau thì nói chung là anh gửi anh cũng không có sợ ai tại vì anh tiền anh bỏ ra anh mua còn gạo thì anh phải nhìn mặt đếm người nha tại tiền mạnh thường quân mong thông cảm giùm anh nha cái gì khoan để anh coi anh còn mấy phần đúng rồi đúng rồi gồm này trong đây là đậu que rồi bầu bí khoai lang nói chung là đủ chưa á nhưng mà về mình rửa liền nha chứ để tại để rồi mất công nó nó héo nữa đủ chưa rồi đủ rồi ở đó còn mấy bao gạo vậy ba bao thôi vậy gửi cho hai em thôi khỏi ờ. thôi để đưa lại hai bao đi gửi cho hai em này đi hai em cùng phòng hả vậy rồi riêng hả anh hỏi cho có thôi chứ anh biết nè biết sẽ trả lời là riêng mà riêng thiệt luôn hả vậy hả nó chơi chứ anh vẫn gửi mà rồi rồi lấy vô giùm anh nha rồi ok hẹn gặp lại chúc sức khỏe mọi người cái gì hỏi anh cần phun dùm không đứng xa xa hỏi phun dùm không tao em phun ngay chốt dùm cho để phun ngay cái chốt bên đó luôn sức người có hạn cho nên nổi vẫn nổi giúp bên ờ, hẻm năm phun luôn phun cho né ngay chốt thường là hay ra vô tiếp xúc nhiều mé bởi nó chốt này nhiều nè bắn ngay cái bàn á ngay cái bàn á ngay cái bàn thường là bắn ngay cái bàn á chỗ mà tiếp xúc nhiều nhất để lấy đồ á Dạ. dạ rồi em cảm ơn anh ủa anh cho em hỏi là cái tổ trưởng mà tổ một ở đẳng đó anh cái chỗ mà hẻm một đẳng là ai vậy ta phụ là mình ờ, chuyển đồ mà chẳng hạn như về để phát cho khu trọng là chuyển về đó được phải không rồi, em cảm ơn nhiều nha dạ dạ tại thứ hai em chuyển lên chổng ờ, chắc cỡ cỡ hai tấn đồ á gạo rồi đường muối rồi á rồi hỗ trợ phụ cho bình thủy không có à, em sẽ đem 250 phần quà à, gồm là một tấn à, hai một tấn hai à, hai trăm năm mươi kg gạo à, 250 phần rau củ với lại 200 250 kg đường với lại 250 à, bịch muối kèm theo 250 chai nước tương rồi em sẽ gửi ngay đó để cho liên hệ ban ngành của mình à, nhờ bên khu vực á à, kết hợp với lại

thử nó thử nó xịt đó. ai vậy xịt em ngọc <laughs> xịt ngọc rồi cái gì rau còn cho không ai ai xin vòng vòng đây nè có cho ai đóng cho hết luôn anh làm ăn mới luôn chưa à, thì ai xin thì cho đi có ai ra đâu cho đâu chú nào đâu chú xin 10 bịch dao kìa chú chừng mình non kìa Để là nó hẻm 66 Nguyễn Truyền Thanh ờ, mới bị phong tỏa em ra đầu chốt đường Nguyễn Truyền Thanh đi ờ, Giang Kiều em ra được không em Giang Kiều nếu em ra được thì anh gửi nha anh không có vô trọng được em Giang Kiều ơi em có ra được không xin hai phần à lấy hai phần rau đưa cho chú Minh bảnh đi em Giang Kiều gì đó ngay chỗ anh đang ngay chỗ hẻm Nguyễn Truyền Thông nè ô anh Nguyễn Truyền Thanh nè em ra đầu đầu hẻm 12 được không dạ con lại má con đang hỏi mà má không trả lời má cứ hẻm 66 Nguyễn Truyền Thanh hoài vậy lại bà nội đó luôn dạ bà nội Giang Kiều hỏi bà bà có ra đầu hẻm 12 được không cái đó đang phong tỏa ở đầu hẻm vô không có được bà ra được thì bà lấy giùm con cái bà cứ hẻm 66 Nguyễn Truyền Thanh bị phong tỏa hoài làm như ở trên thế gian này có mình nên hẻm bà vậy hẻm bà nội đó cứ hẻm 66 Nguyễn trường Thanh bị phong tỏa không hỏi bà bà không trả lời luôn, kêu bà ra đầu hẻm 12 để gửi thì bà không chịu bà cứ hẻm 66 hoài luôn Rồi bà có ra được bà Giang Kiều bà có ra được đầu hẻm 12 không? Ngay dấu đèn xanh đèn đỏ không? Ra còn anh ở đây tụi em ờ, còn ở đây ờ, nè thì còn nhiêu đó còn nhiêu là tụi em gửi hết rau nhiều rau nhiều Ê, gửi hết cho anh đi rồi mình về dạ dạ dạ dạ dạ tánh em bản bản tánh nóng võ công cao lắm mà cứ farm hoài hỏi không trả lời rồi vậy để để ở đây anh thôi anh công an này anh xin ờ, cho mấy bà con ở trong đó luôn rồi rồi qua chuông hôm nay <laughs> hôm nay hết ế làm gì không ế bán chạy hơn mỗi bữa Dạ hẻm 66 bị phong tỏa Ủa hẻm 66 phong tỏa rồi vậy không ra được hẻm ờ, đầu 20 Nguyễn Văn Thông rồi sao mình ra được tới đó Nhờ bạn ấy đem đầu lên đầu hẻm 66 ờ, dùm em nha 5 phần Rồi có bạn tình nguyện viên đem vô tới trọng luôn nha Đây anh em mình cũng còn mấy chục ờ, mấy chục phần nè Gửi cho nó xong luôn chợ biết cho ai thôi chừa lại phần gạo với bịch rau đi đi dọc đường về coi ai hơn thì nhận lấy lại bịch rau đi rồi có gì anh hỗ trợ giùm mấy ảnh giống em luôn nha ai cái chú nào kìa chú nào mới ra đó kìa cho lấy lấy bịch gạo đó đem vào bển đưa chú luôn đi rồi cho nó xong chú nào trong không toàn ai cho chú anh bển kìa hiện tại hôm nay anh em mình hết rồi nha cô chú anh chị rồi hẹn ngày mai gặp lại nha rồi rút về Ê, lấy cái máy xịt nó cái nữa nó chui vô chổng rồi xịt nữa ừ thằng đó xịt nó nữa xịt nó nữa ê mày đừng lại gần đây mày đứng đó mày em lại anh xịt rồi trời ơi Tịch nó hoài luôn Ai kêu mày chui vô Rồi thôi anh em mình về nha Đây, lấy lại hai bịch cho cô chú bên đây đi cờ lấy lại hai bịch cho cô chú bên đây nè nó bào hồi nó hết cái đống đó chạy về đi một hồi nữa là ờ, ra rồi hồi nó lỡ cho anh bên kia rồi cô chú lui vô đi cô chú rồi thôi anh em mình rút về nha xong vui bye bye và hẹn gặp lại à nghỉ ngơi sớm hẹn gặp lại nha ngày mai uh, tính tiếp tóc dài luôn rồi